bụng à, buổi tập này cũng ờ, khá là khó thôi em hãy cố gắng tập trung nha tại vì lo ôm body nó rất nhiều bài lắm dạ. và ngày hôm nay ngoài những bài cũ thì chúng ta tiếp tục luyện những bài mới à, với tạ dumbbell rất là khó em đã khởi động chưa khởi động rồi uống hết rượu cao chưa không xíu rồi uống hết rượu cao đi rồi pha sẵn lên trao cao và vô bài tập đầu tiên có tên là dumbbell shoulder press ok rồi xin trân trọng giới thiệu với em đây là cái ờ, ghế chuyên để đẩy vai dạ. Và bài tập hôm nay chúng ta tập là dumbbell shoulder press Một bài tập tác động toàn diện đến cơ vai chúng ta Vai gồm có ba cơ vai, cơ vai trước, cơ vai ngoài và cơ vai sau Bài tập này tác động hết Nên ờ, đó là lý do mà chúng ta phải tập bài này cho tốt Rồi lên Nè Đẩy Gần thì gần chạm vào Tay không có khóa khớp nha Cái tay không có vậy nha đó, Cái tay nó không khóa khớp hai cái đầu tạ nè hai cái đầu tạ nó nó xéo xéo về không nên đẩy dày đẩy vậy nè đó rồi xong rồi xuống về vị về vị trí cũ đó đẩy ra thở ra ok rồi anh thử rồi thử lực coi đúng rồi nè nè rồi không có lật cái tay đằng sau nhiều quá em tay ngang vai thôi ok đẩy sát vô đó vậy đó rồi đẩy rồi để lên ráng ráng ráng ráng ráng hai tạ rồi ok đừng có chĩa cục chỏ đằng sau em cục chỏ phải chĩa xuống đất đó nó cục chỏ nó chĩa xuống đất vậy nè ok rồi đẩy lên nhìn thấy không đó rồi đây đó đừng có chịu con chó đằng sau nó phải tập trung mình kiểm, mình kiểm soát tạ nữa không tạ nó có lắc nó có lắc nhẹ nhẹ quá ta nhẹ quá tập thử cho nó quen đi tập cho nó chuẩn rồi đã đó nhẹ nhưng mà tập cho nó chuẩn đã rồi đẩy ra đi em nhìn vô kính kìa nhớ đừng có chĩa con chỏ đằng sau nha con chỏ nó chĩa xuống đất chĩa thẳng đất như này chứ không có chĩa ra phía sau Rồi được chưa? Tôi xem được chưa này? Được ổn ổn rồi đó Rồi à, nặng nhẹ Nhẹ, nhẹ giờ lên cục 5kg tập thiệt ba xếp bài này Đúng rồi Đó Để lên đi một hai ba bốn năm sáu Đừng để tải chạm em, gần chạm thôi bảy tám chín mười cái anh mười cái rồi buông ra đợi xuống cho rồi lên bảy cái rưỡi uống súp đi có mệt uống súp đi lên bảy cái rưỡi nha rồi lên hất lên hất lên đúng rồi đó hất lên đúng rồi chính xác rồi đẩy lên nè một hai ba bốn năm cố lên tập trung sáu bảy tám chín mười rồi hai vị trí này chồng giữ lại chồng giữ lại rồi buông để em buông xuống đây xuống mất sức bây giờ chúng ta sẽ tập sách cuối nha 10 kg một bên 10 kg tạ dumbbell cho lần tập, đầu tiên 10 kg tạ dumbbell cho lần tập đầu tiên rồi, tập trung nè Cái này em có mang lên được không? Em cứ mang thử đi, được okay. không okay. sao Thất đi, ừ ok Đó. Rồi, ok, rồi Một Hai Ba Bốn Năm Sáu Bảy Tám Chín 10 Rồi gồng lại giữ Gồng lại giữ Rồi buông Cái này bình thường có cuốn cổ tay không anh? Có Nhưng mà cuốn cổ tay chắc em lên được nặng hơn đấy Thể theo nguyện vọng á Thì cái này chương trình bonus lấy, lấy excellent nha Rồi bây giờ nè đừng có tập sớm Em để cho em em em gắn gồng lên chịu đi Thôi xong rồi lên cùng bên kia vậy nè không Em gồng lên chịu được không? Hả? Anh, anh bỏ đi Nè Rồi em chịu nữa vậy nha xong anh lên cục bên đây ok ờ, này nè rồi tất nhiên là phải phụ rồi rồi ok chưa rồi xong từ từ đến cầm dưới đã một hai ba nổi không đó cái đầu rồi dứt nè hai cái tay này không nổi rồi không, không cố nha ba bốn không nổi thì nói được không cố nha năm sáu đang méo tay rồi bảy cái đó thôi rồi thả đi rồi buông hên là có anh lực lưỡng anh anh xuống tạ nó được đó chứ không toan rồi con tiếng không 15 hơi lặng thôi anh đừng có ảo tưởng nha tất nhiên là nặng rồi từ 10 15 15 mà thì em bảo 12 thôi anh cho 15 mà thôi thử thách vậy thôi bonus mà đâu đâu, đâu, đâu, đâu, đâu tính đâu rồi tiếp theo là chúng ta tiếp theo chúng ta quay lại với bài cũ Facebook tập bài sau ok rồi thử rồi nặng hay nhẹ nặng hay nhẹ hay vừa rồi bớt cục rồi một hai ba bốn năm sáu bảy tốt em tập cái này tốt rồi đó tám chín mười giữ rồi đuổi thả nha ok đuổi thả rồi tốt rồi năm chục năm chục tập cái này tập bên này rồi dứt một tốt quay sau ghê không ba bốn năm sáu bảy tám chín mười ok tốt một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười ok rồi đuổi thả đuổi thả đuổi thả rồi thả vô luôn xong rồi bài tập tiếp theo cũng là cuối cùng của bài ngày hôm nay đó là bài up row bài này có tác dụng là tập ờ, vai bài này tập rồi thì ờ, thật ra thì có nhiều cái cách up gyro em có thể up gyro bằng tạ chuông à, hoặc up gyro bằng tạ dumbbell ví dụ ví dụ up gyro bằng tạ dumbbell là cầm vậy đó tạ chuông thì cầm một cái một cái chuông cũng tập vậy dạ. nhưng mà hai cách tập đó anh thấy là nó không không tốt bằng cái bài này dạ. anh vẫn thấy cái bài này tốt nhất cho simmer nữ nên khuyến nghị em nên tập bài này dạ còn trường hợp khi mà về nhà không có cái máy này thì chịu đây nhà không có máy này Hả? cầm hai chai nước đây ngón tay cái cầm như vậy nè cho nó đẹp thôi giống vậy đó rồi kéo lên tới đây thôi không có không có cần kéo tới đây đâu kéo tới ngực ok đó kéo lên giữ một cái thả xuống rồi tập đi cái cục nhạc quá em em cắt bằng lại xuống chỉ có hai cục vậy ba cục vậy hiểu mà nghe hiểu mà rồi kéo ơi đúng rồi đó kéo ha kéo rồi kéo đi một hai ba bài là bén tóc làm sao cho thấy cái vai bốn năm sáu bảy tám chín mười Tốt Nặng nhẹ à, Lên một cùng nữa Rồi uống sấp đi, uống sấp đi, uống sấp đi Up right row Tập 5 Đúng rồi một hai ba bốn năm Lên thở chữ sáu bảy tám chín Rồi mười Rồi tốt Hạ à, tạ Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi Cuối nè Lên một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín 10 giữ Rồi hạ từ từ Hạ từ từ rồi hạ xuống luôn Rồi tốt Khép lại cơ vai ở đây Rồi bây giờ à, anh sẽ hướng dẫn em tiếp tục một bài à, tập rất là quan trọng của cơ à, tay sau Khi mà tập gia tình dumbbell Bài tập nó có tên là One One Arm Dumbbell Kickback Em sử dụng cái ghế ben như vậy Em bước vô ghế ngồi tập cái tư thế bend over cái bend over là thế thì sao thế này kêu là thế bend over nè đó một chân chống với một à, à, tay chống đó, lưng thẳng à, lưng thẳng lóc mông cong lên đó là tôi thấy là thế bend over thì cái bài tập này á, là mình phải sử dụng tôi thấy bend over tập one arm dumbbell kích bách một cái cánh tay giữ sát người vậy nè rồi xong mình dùng lực mình duỗi ra ở đây thở đó xong rồi đưa về vị trí này là trở lại bình thường xong giữ lại xong thở nào, không? phần dưới giữ lại nguyên không có nhúc nhích đó mặt nhìn về phía trước đó rồi giờ thử đi cái cái cái cái cái chân bên kia cái chân này gác cái chân kia thẳng đúng rồi tập tay nào thì cái chân nó gác rồi tập đi đây hả rồi để cho nó không vướng cái chân không nhúc nhích cái này em đúng rồi cái này em phải gồng em giữ cái này lại em chỉ tập cái cánh thôi rồi đúng rồi đó lên thẳng luôn lên ráng thẳng luôn đó à. là nó sẽ đau này đúng không rồi chuẩn chưa rồi nhẹ tạ nhẹ hay nặng được rồi anh hả rồi vô luôn set đầu tiên bài này bốn set rồi á bài này căng á bốn set mà tập làm hai lần khóc rồi vô một hai ba bốn năm thở đàng hoàng coi sáu bảy tám chín mười đổi tay đổi bên đổi tay đổi bên nè một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười tốt đổi tay đổi bên lên một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười ok đổi tay đó bên một hai ba nha Rồi ok, nghỉ hoạt đi, cú súp Xong chuẩn bị tiếp tục Xét cưới Một Hai Ba Bốn rồi lên một hai ba bốn năm sáu bảy tám lên hai cái nữa chín mười rồi vô từ từ từ từ từ từ từ rồi xong rồi phê không phê không phê phê tay không phải tập đau luôn là sao phơi tay không <laughs> phơi tay trong thế giới freeway á thì à, mình tập luyện mình không tập những nhóm cơ nhỏ nhiều tại vì những nhóm cơ nhỏ này nè nó sẽ bị tác động bởi những nhóm cơ lớn nó là cái hay của freeway do đó em thấy trong hôm nay anh chỉ hướng dẫn em tập bài tay sau chỉ có 3 set thôi đó và bây giờ chúng ta qua bài tay trước cũng 3 set dạ yeah. đó, đó là linh hồn của game nữ chứ còn ví dụ như những người khác á người ta không biết người ta thiết kế ghim nữ cái ta, ta thiết kế một cái lịch nó nó tập tay vai vai quá nhiều thì nó dẫn tới thứ nhất á, là mình lãng phí thời gian thứ hai á, là mình mệt mỏi và mình quá tải dẫn tới chấn thương rất nguy hiểm rồi bài bài bây giờ tiếp theo là bài à, dumbbell hammer curl thì bài tập này nó không làm to chuột mà làm khỏe tay chúng ta cầm hai cái tay vậy nè dính vào nhau vậy luôn đó đứng hai tay ép sát vô tạ gần chạm đùi lên thở ra xuống từ từ bà đã làm khỏe cái tay chứ nó không làm to chuột nên yên tâm thử thử đi ờ, ok hai cái này giữ sát vô đúng rồi đó sâu sâu tí nữa gần chạm đùi luôn ok đó lên nhẹ nặng nhẹ mà đúng không rồi lên 5 kg tập thiệt vô nó phải gồng chứ ô một hai ba đúng rồi đó bốn nè khỏe rồi nè khỏe rồi nữa nè năm sáu bảy tám chín mười ok tốt rồi vô set 2 là 6 kg nha Ok Set 3 sẽ là 8 9 kg Rồi Tập 1 2 Nặng rồi đó 3 4 5 6 7 8 9 10 Hạ xuống Giữ luôn Hạ xuống giữ cho nó căng này ra rồi thôi chắc được rồi nó không lên đâu Hết nổi Tập gì có 12 kg thì than rồi Uống sấp đi Uống pin uống pin Con cái 12 kg là nhiều rồi Vô Một Hai Ba Bốn Năm Sáu 7 8 9 10 Cái cuối căng luôn, cái cuối thải ra căng luôn à, Căng luôn Rồi, tốt Rồi à, bây giờ á, chúng ta quay lại với người xưa Đó là cái máy là máy BBD vừa tập bụng vừa tập lưng Nhưng mà hôm nay chúng ta tập kiểu khác Chúng ta không tập nguyên cái bụng nữa, chúng ta tập bụng xiên Đó, bụng xiên là bụng bên hông này thì bây giờ chúng ta à, ngồi với chúng ta tập một bên không có tập hai bên ok rồi nhẹ nhàng ngồi vào ngồi đây nếu mà cái ghế nó dài thì mình chỉnh lại rồi xong cho nó thoải mái gập xuống nè thở ra nè ok à đó còn cái này có vẻ nó hơi ờ, lố lố lố lố lố rồi mời em cao quá anh gì cao không không có cao đâu móc móc móc cái mũi vô lóc chân lại rồi dứt không đuổi không đuổi hả gì vậy trời gì vậy trời còn có hai cục thôi đó nha phải dài dài đó mới được ok vậy hả tập bung đây nè đó đó dạng dạng gì đó đúng chưa đúng rồi Tập thiệt chưa? Chưa mà Thử thử, ok Được thiệt hay Thiệt có lên tạo không? Lên Lên 10 cục nha Gì ghê vậy? Đó Rồi, 3-4 kg Dứt một à. hai ba bốn năm sáu từ từ thôi 7 từ thôi 8 từ từ thôi 9 từ từ thôi 10 ok Đổi hả? Okay, rồi đổi bên đổi bên đổi bên một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín dạ. mười ok một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười ok rồi cảm ơn một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười giữ rồi động tác là động tác tập bụng xiên theo cơ chế gập theo cơ chế crunch nó a tên nó là ab side crunch rồi bây giờ chúng ta qua lại bài người xưa và buông xiên theo cơ chế xoay đây rồi bây giờ chúng ta quay lại với người xưa rotary toro đó toro rồi vô rotary toro xoay heo một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ rồi thả ra rồi tiếp rồi một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín dạ. mười tốt giữ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ tiếp luôn một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín 10 Tốt Từ từ hạ hạ hạ hạ hạ Căng căng căng căng căng căng căng căng căng căng căng căng căng Rồi thép Vô một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín dạ. 10 Rồi ok tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt Rồi em có muốn lấy excellent không? Vậy đặt đa yêu cầu rồi đó giờ làm tập được này thành xuất sắc Ok Ok hả rồi qua đây Ghế chỉnh sẵn luôn Bây giờ là chúng ta cũng gặp xiên luôn nó giống y như bên kia thôi à Nhưng mà cái cơ chế nó khác Cơ chế nó khác cũng gặp xiên gặp về một bên Rồi gặp về bên này nha mắt nhìn thẳng mắt nhìn thẳng ra cái đèn kìa nhìn thẳng ra đường luôn ok đó hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười ok rồi rồi rồi rồi kéo đây nè kéo đây nè xoay quanh đây dứt rồi nhìn thẳng luôn một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười ok rồi thở vừa thở tiếp một hai ba bốn năm Cố lên tập trung sáu bảy chung tám chín mười tốt rồi túi nè rồi tập trung nè bon một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười giữ rồi lên lên lên lên lên lên ok tốt axel lên thở đi thở đi thở đi thở đi thở đi rồi chuyển bài đây uống uống uống uống uống amino kem súp bbt chim duy nguyễn à, trước khi em à, nhận à, anh làm sư phụ thì anh đã nói là anh sẽ train em trong khoảng thời gian ngắn nhất để em thực hiện những bài động tác free way mà nữ giới à, ngạo nghễ và tự hào thì ngày hôm nay là sẽ có hai bài bài đất là em làm xuất sắc được còn bài chống đẩy nữa thôi đó là những cái bài free way đó là những cái bài mà là là là, là đầy mạnh mẽ rồi đó rồi bây giờ bài này nha Bài này là bài tập bụng khá là chua Nhìn rất đơn giản mà nó khá là chua Bài tập này có tên là AB Crawler Thì em phải em phải dùng cơ tay để em kiểm soát sự thăng bằng Và em dùng cái nguyên cái sức nặng của người chúng ta để chúng ta tập Nó cũng không không đơn giản đâu Hy vọng làm làm được Cái này có thể mua về nhà Nó để tập thêm nhà Tập được thầy cho cái chứ gì Thầy có con cái à ok rồi đó đơn giản thôi đơn giản thấy à. đây đâu kéo nó đến đâu và đến đâu từ từ, từ. đây đầu tiên chúng ta đẩy ra là chúng ta hít vào dạ. kéo vô là thở ra nha đẩy ra nè cái cái cái cái, cái mông cái, cái này nó khác nó không có đứng như vậy cái dạ. gì tắm được nó bình thường thôi nó vậy nè không, không đứng vậy nha okay. nó dài gãy lưng đó vậy nè đẩy ra đẩy ra tới đây giữ lại nó yếm khí kéo vô thở ra bài này là nghi gì đó khá là khó đó gãy gãy ý đó, nó gãy cầm á rồi cố gắng đẩy ra thử cái thử thử chưa tập không cứ đẩy ra thử cái rồi đây đây đây đây đây gồng gồng bụng nè cái bụng nè cái bụng nè rồi tới đây kéo được rồi à, ok trước mắt vậy đi còn sau này quen rồi thì cho nó thấp nữa rồi thử thử thử vài cái đi bài này khó từ từ thôi à, ok ok tốt kéo vô giỏi lắm em ờ, ok rồi bây giờ động tác ab roller set thứ nhất chân này để xong được không ừ ok chân để vậy thôi đừng đừng nhõng dò lên được rồi được ừ cái lưng phải cong cái này không phải là cái bài tập bụng lưng phải cong rồi em đẩy ra đi em em, em đẩy ra ok rồi tốt một hai ba đó tập quen thì cho sâu sâu sát sát thiếu nó đẹp bốn tốt năm giỏi rồi không có kéo vô hết kéo tới đây dừng nè ok kéo kéo tới đây gồng cơ bụng lại dừng chứ không kéo vô hết rồi bảy đó nhớ gồng cái bụng nha lúc em vô là kéo cuốn bụng vô gồng lại đó đó chín nữa thôi hai cái nữa rồi mười ok nó, nó chưa được nói chung là là cái động tác này là là, là em tập ra được hình dáng rồi nhưng mà chưa chưa chuẩn là những cái cuối nó nặng những cái cuối nó chưa được chuẩn lắm okay. đây thầy thầy thầy làm lại cho coi nè tức là nó đang nằm vậy nè cái chị này chưa có tập gì đó vậy mới tập nè kéo vô là cái bụng phải gồng là cái bụng phải gồng nè bụng gồng kéo vô chứ không phải cái tay lôi vô nó khác nè đang ở đây nè là cái bụng mình gồng nó tới đây nè không thì cái thế này ghê không đúng không bụng đang gồng nè đó chứ không phải là kéo vô tới đây cái này là cái tay kéo thôi dạ. mà là bụng kéo nè nè kéo nè đó xong nhả ra đó cái bụng mình gồng rất cứng rồi cố gắng cái set thứ hai đi vô rồi gồng bụng lôi vô một rồi hai rồi ba rồi bốn Rồi năm Rồi sáu Tốt quá Rồi bảy Rồi tám Rồi chín Rồi mười ok tốt dứt một hai ba bốn năm sáu bảy tám không có thẳng lưng cái gì duỗi rồi duỗi đi duỗi đi nhưng mà không thẳng lưng nè nó tay ha giờ không thẳng lưng rồi chín không thẳng ở đây nha rồi ok mười được rồi nhiều khi em để á, cái chỗ ngay đây của em thẳng là sai nha đó vậy là sai đó mới vừa rồi là sai rồi tốt đổi bài rồi bây giờ là anh sẽ hướng dẫn em cái bài tập đá bụng tức là nâng chân lên tập bụng phần dưới với một chiếc máy chuyên bụng đó là cái máy này đó, máy này là BBF thì ở bài tập này á nó rất là đơn giản chỉ cần chịu em cầm hai này em chịu lực ở đây đó chịu lực ở đây xong em khép hai chân lại tôi tôi ở đây nè ở đây nè thấy không khép hai chân lại đó xong em nâng lên thay vì thế vuông vuông góc em giữ lại một cái xong em hạ xuống cho thẳng vậy thôi đó đó đơn giản nhưng mà nó nặng vô thử đây. bài này free quay mà nó nặng nặng lắm không giỡn đâu mấy cái đương nhiên là phải 10 cái rồi 10 <laughs> cái hoài vậy rồi đúng rồi lên thở ra wow ừ, đúng không ok rồi đúng không ok rồi à, tập thật nha ờ tập thật đây ủa chưa tập thật hả chưa mấy thử là đúng chưa rồi một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười ok tốt nên nhớ đây là một chiếc ghế tập rất tốt phần bụng phía dưới dưới đúng em là bụng là bụng dưới trên đúng là bụng trên còn bài tập hồi nãy là IP roller là tập nguyên cái bụng luôn dạ yeah. trên phía dưới ok còn nhưng mà tí đi tập tiếp rồi vô set cuối hai ừ hai set thôi ráng đá cho cái chân thẳng thẳng nha nhớ là em nâng em em em dùng cái cơ bụng em gồng em đá lên em nâng cái chân lên chứ phải em em đá lên em hiểu không tức là khi mà động tác như nè khi mà em em đá cái bụng như nè là cái chân em cũng đá nữa nhưng mà cái chân em nó đá lên chứ phải là cái bụng nó nâng còn bây giờ cái bụng nâng là như nè đó nó tốc độ nó chậm hơn nó khác đúng không rồi một đó hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười ok tốt giờ chúng ta sẽ qua bài khó hơn nó hướng dẫn em bài hang gin ni christ giống hình với bài à, bbf ni christ bên kia thôi nhưng mà này khó hơn là chúng ta đu chúng ta đu thì cho cái độ free quay nhiều hơn còn bên kia là tập là cho vô cái cái cái isolation tức là cái cô lập nhiều hơn không khẳng định được bài nào tốt bài nào tại vì bài kia nó khóa lưng lại em tập bụng thôi thì nó rất là rất là tốt còn bài này cái lưng em được chút nhích nên em tập nó sẽ đung đưa đung đưa đó thì hai bài này kết hợp với nhau thôi đây là cái động tác requay mà nữ tập được á, nhìn cũng rất là mạnh mẽ và đẹp đẽ ha quấn vô xong rồi lấy cái ghế ra xong rồi đu đá lên đó nói đá nhưng mà nâng cái bụng lên nó khác em đá này khi mà em đá cái chân em sẽ rất là cao còn em nâng cái chân em cao em đá này đó đúng không còn em nâng nè ok khi em nâng cái đùi em nó vuông góc là hết cỡ cái đùi nó vuông góc thì cái chân không thể nào nó nó cao hơn cái đùi được nên nhìn là biết tập hắt hay tập không hắt vô này tập thiệt cũng đi khỏi thử tại vì bên kia đã tập rồi đây cái nó chỉ khác thôi nó chỉ khác cái cái cái, cái máy thôi khi em đá lên sẽ đưa ghế ra hai set nha thôi thả đi thả đi rồi này là ờ nâng thôi nâng em nâng nâng cái chân lên tới đây thôi nè ok cái chân lên tới đây là được nâng tức là dùng cái bụng nó kéo ờ ba bốn năm sáu bảy tám chín mười rồi hai ghế vô rồi đó còn set nữa nha Rồi, set cuối cùng của buổi tập ngày hôm nay ở bài Hanging Knee Christ Tập bụng dưới, bắt đầu Bỏ nghe xuống em một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười nhiều cái hai cái hả mười một mười hai mười ba mười bốn 15 Rồi dứt Bóp bóp bóp Dứt 16 17 18 19 20 Hỏi thôi à, Hết rồi anh Hết mũi Thôi hết rồi thôi Anh lấy cái cục tạ đâu ra anh gì rồi à, buổi tập à, buổi tập tạ à, hôm nay sẽ được khép lại và bây giờ là chúng ta xuống dưới chúng ta thực hiện những động tác à, à, cardio nhẹ nhàng với máy elliptical okay.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 chứ coi chừng tập được cái đà này mà ăn không kiểm soát lại lên mỡ lắm á đúng không để mình phải giữ cho body mình đẹp rồi uh, nhớ uống thêm uh, thực phẩm bổ sung của công ty BBT nha đó. em được trợ giá siêu nặng luôn á nó, nó, nó đừng lo mấy cái món mà hổng mà thầy dạy rồi như là à, cháo lòng hay là gì hủ tiếu bánh canh gì đó cảm ơn bỏ ra khỏi suy nghĩ giờ là ăn lá xanh sạch đẹp protein cá phát đồ rồi uống hết đi còn sức thì xông hơi không sức thì đi về à, nghỉ ngơi phục hồi nha bữa sau à, tập bài lưng xô tập, tập bài lưng xô với ngực dạ.